Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món ăn ngon Hôm nay mình sẽ làm trứng chiên hành phi Mình chuẩn bị đây là bốn cái trứng Đây là cái trứng uh, trứng gà đất Cho nên nó nhỏ như vậy nè uhm, Còn đây là hành tím Cũng hành tím Và còn đây là nửa muỗng hạt nêm và một ít hạt tiêu Tương ớt Và mayonnaise mayonnaise mình uh, mình nó sắp hết rồi cho nên mình phải để ngược như vậy nè để cho nó chảy xuống cái nắp để một hơi mình xịt ra cho nó dễ còn đây là chả lụa dùng một ít chả lụa củ cây đỏ mình dùng nửa củ và vài lá hành lá rồi đầu tiên thì mình sẽ chuốt hành chuốt củ hành tím ra để mình phi giờ mình sẽ chuốt ra đổ ra cái thớt đi mình chuốt vậy ạ mình chuốt vào cái chén mình lấy cái dao bào mình chuốt cho nó mỏng ra như nè tím mình đã chuốt xong rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ sắc củ cải sắc củ cải thật là nhuyễn ra luôn đầu tiên thì mình sẽ bào sợi ra sau đó mình sắc nhuyễn lại rồi mình bào xong rồi bây giờ mình sẽ sắc sẽ sắc chả lụa chả lụa này thì cũng sắc nhuyễn ra luôn mình sẽ sắc hành lá hành lá này thì cũng sắc nhuyễn ra thật là nhuyễn luôn mình sẽ đập trứng vô tôm sau đó mình sẽ đánh đều lên mình cho hạt nêm với tiêu vô đánh cho trứng thật là đều lên mình sẽ cho củ cải hành lá và chả lụa vô và mình cũng đánh đều lên bây giờ mình sẽ lấy à, hành tím mình đi phi cho thật là vàng thơm mình sẽ cho dầu ăn vô chảo dầu sôi lên sau đó mình sẽ cho hành củ hành tím vô nó vàng thơm rồi giờ mình đã tắt bếp rồi nha các bạn ồ nghe mùi thơm quá à rồi bây giờ mình đổ ra chén thôi mình đổ ra chén mình chỉ lấy cái phần hành phi thôi mình lượt bỏ đi cái phần ờ, dầu bây giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vô chảo mình lấy miếng giấy thấm dầu mình thoa dầu đều ra bây giờ mình sẽ múc trứng vô mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn sau đó mình sẽ đậy nắp lại trứng đã chín rồi bây giờ mình tắt bếp ha bây giờ mình sẽ đổ trứng ra wow à, mình đã quá ôi bốc khói luôn các bạn ơi thơm quá à. bây giờ mình sẽ xịt maizune vô maizune của mình cái chai nó không có cái lỗ nhọn nhọn cho nên mình phải cho nó ra cái bọc như vậy nè cái lóc ở đây có góc nhọn mình cắt một chút xíu sau đó mình sẽ xịt lên mình sẽ xịt tương ớt rồi cuối cùng là mình sẽ rắc hành phi lên rồi hành phi nó khô rồi nè bây giờ mình sẽ lên rất là thơm luôn hành phi thơm quá wow, à. nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi rồi bây giờ mình cắt ra và bắt đầu ăn thôi mình cắt một góc nhìn ăn thử Thơm quá các bạn ơi, rất là thơm cái mùi hành phi á Đây pizza trứng <laughs> nó pizza trứng thì thật ra thì nhìn là Nó giống trứng chiên á <laughs> Thôi mình ăn thử nha Rất là ngon Nhai trúng hành phi với các bạn, nó rất là giòn Tương ớt thì um, chua chua, ngọt ngọt nè béo béo nữa chứ cái món pizza trứng này các bạn các bạn có thể ăn với cơm nó giống như trứng chiên vậy thôi <laughs> mà mình làm nhìn nó giống cái pizza cái bánh pizza cho nên mình gọi nó là pizza trứng mình ăn không như vậy á thì nó, nó hơi ngéo nên mình sẽ ăn với cơm giống như là mình ăn cơm với lại trứng chiên vậy thôi có thể làm cái món pizza trứng này cho bữa cơm của gia đình mình <laughs> nhìn nó bắt mắt á mình sẽ um, à, kích thích hơn thì mình sẽ um, mình thấy nó đẹp là mình sẽ thích ăn hơn và các bạn ơi, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì hãy cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Còn bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!